Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường vàng, tiền tệ, forex, chứng khoán, dầu của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý vị biết, đây là tuần giao dịch cuối cùng của tháng 9 và đầu tháng 10. Tuần này à, sẽ là tuần có bảng lương à, phi nông nghiệp của Mỹ và tỷ lệ thất nghiệp. Tuần này hứa hẹn sẽ một tuần biến động mạnh của thị trường. Tuần qua thì chúng ta là một tuần giao dịch rất thành công. Chúng ta như tôi nói từ bản tin nhận định tuần trước khi giá vàng đóng cửa ngày dưới 20 chúng ta bán mạnh, đóng cửa ngày tiếp tục bứt phá 1900 chúng ta tiếp tục bán mạnh và với hai lệnh bán ở dưới vùng 1925 và dưới 1900 thì chúng ta rất là thành công. Đó, chúng ta thành công mỹ mãn luôn. Giá vàng cuối cùng về đến vùng dưới 1850. Đó. Giá vàng đều chạy là 7 50 đến 75 giá cho chúng ta. Mà xu hướng xuống của giá vàng đã được hình thành. À, tuần này thì khả năng chúng ta cũng chỉ canh trên bán xuống thôi vấn đề là canh bán tại điểm nào và mua điểm nào thì lát nữa đi ở phần phân tích kỹ thuật tôi sẽ nêu chi tiết hơn tuần vừa qua thì đối với đồng bảng chúng ta cũng thành công khá là rực rỡ chúng ta khớp lệnh đồng bảng từ lệnh bán 1.3 từ tuần trước đấy à, cuối tuần thì chưa xuống mạnh nhưng mà ngay đầu tuần xuống rất mạnh và giá kịp để đi về 1.27 cho chúng ta chốt lời nói chung là tuần qua một tuần giao dịch thành công xu hướng bắt giá xuống chúng ta hoàn toàn chính xác tất cả các mã chúng ta bắt xuống đều xuống tuần này thì tâm điểm của chúng ta có thể sẽ là phiên cuối tuần đó phiên cuối tuần như thường lệ sẽ là bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp đây sẽ là tâm điểm của tuần này trước đó thì chúng ta sẽ có là ADP 5 farm uh, ờ, PMI IFN chỉ số ờ, PMI sản xuất tự dung lại thì tuần này có lẽ tâm điểm của chúng ta là thứ thứ sáu thôi ADP 5 farm vào thứ tư uh, ờ, GDP GDP tức là tỷ lệ GDP cuối cùng chốt GDP đấy chúng ta biết Mỹ có đặc điểm GDP thì ban đầu là GDP sơ bộ sau đó là GDP điều chỉnh và GDP cuối cùng công bố là GDP cuối cùng ờ, quý 2 tức là GDP lần này công bố là GDP chính thức nhưng nói chung là nó sẽ không thay đổi nhiều so với GDP sơ bộ và GDP ờ, điều chỉnh kỳ trước đâu à, vẫn là GDP quý 2 thôi có lẽ nó không nhiều bất ngờ tâm điểm sẽ là bảng lương phi nông nghiệp vào đầu tháng nhá còn tình hình dịch bệnh thì chúng ta biết rồi chúng ta đã có 1 triệu ca tử vong bây giờ trung bình mỗi ngày là hơn hơn 300.000 ca nhiễm bệnh nói chung số ừ, ca nhiễm bệnh đang tăng rất là mạnh và có lẽ thị trường là hiện nay thị trường tài chính chưa phản ánh nhiều uh, về cái ờ, làn sóng lây nhiễm uh, virus dịch bệnh uh, virus Covid-19 thứ hai nhưng có lẽ sẽ sớm phản ánh thôi đặc biệt là những tài sản rủi ro ví dụ như thị trường chứng khoán chẳng hạn còn trở lại với cậu vàng cái nhịp giảm này thì là nhịp giảm chúng ta đã biết trước tôi đã cảnh báo các bạn từ rất lâu khi giá vàng quanh 2000 thì tôi đã nói là 2.000 cộng trừ không phải lúc để mua và tại thời điểm đó tôi đã dự kiến giá vàng sẽ bước vào nhịp giảm mạnh điều chỉnh khoảng 400 400 đô 20% hiện nay thì cậu vàng chúng ta đã đi được một nửa target nhá từ đỉnh 2075 hiện nay giá đã giảm xuống đến 186x ờ, giảm hơn 200 đô rồi mà thực ra cậu vàng chưa giảm hết nhưng mà cầu giảm sẽ còn dài chứ không phải giảm ngay một lúc một chốc bạn nên nhớ nhé chắc là sẽ kéo khá dài trong vòng 2-3 tháng nữa mới chạm đáy được chứ cũng không chạm đáy ngay đâu và trong quá trình giảm thì sẽ luôn có những cầu hồi thế thôi dự kiến tuần tới sẽ một tuần biến động uh, hai chiều vừa lên vừa xuống của cậu vàng thôi và xu hướng chính của chúng ta thì chúng ta sẽ canh trên bán xuống nhé canh trên bán xuống với việc đóng cửa tuần là hai cây nến nhỏ với chân dưới dài thì cậu vàng đang có cái hỗ trợ khá mạnh quanh 1850 Đấy. xa hơn một chút thì cậu vàng sẽ gặp có cái hỗ trợ ở vùng 183x đây dự kiến nhiều khả năng nếu cậu vàng có xuống thì các bạn hết sức lưu ý vùng này hoàn toàn có thể khả năng xảy ra đảo chiều trường ngược lại nếu cậu vàng đi lên đấy thì rõ ràng cái khu vực chưa hết là nghìn chín sẽ là cản và xa nhất thì chính là vùng quanh 1925 1930 đây sẽ là cản cực mạnh và vùng chúng ta canh bán dài hạn bán lệnh tuần chính là bán quanh vùng này nếu test lên được còn không test lên được thì phải chịu thôi rất nhiều bạn nếu không lên làm nào anh không lên thì thôi đứng ngoài chứ làm nào Đó. các bạn sẽ có hai sự lựa chọn trong tuần một là chúng ta bán quanh 1009 hai là bán quanh 925 930 nhá Đó. mỗi lệnh bán thời điểm này dừng lỗ ngắn nhất bạn phải dừng lỗ 0,5% tôi rơi khoảng 10 giá còn nếu không thông thường bạn sẽ dừng lỗ 1% tức là 20 giá trường nếu chúng ta bán nó chúng ta chốt là ở đâu à, ngắn hạn chúng ta sẽ chốt 1850 xa hơn thì 1835 nhé còn trường hợp ngược lại đấy ngược lại nếu cầu vàng xuống trước thì chúng ta làm nào chúng ta canh xem vùng 183x này sẽ có phản ứng không nếu có tín hiệu đảo chiều trên H4 thì chúng ta mua vào không thì thôi còn ngược lại tôi thì tôi kỳ vọng là cậu vàng có thể có xuống rất mạnh nếu xuống được quanh vùng là 176x đây sẽ là một vùng hỗ trợ cực mạnh thì đây vùng này chúng ta mua mạnh tay thôi ờ, không phải là đáy bạn nhé cá nhân tôi thì vẫn đánh giá là cậu vàng hoàn toàn thủng MA 200 tiến về đến vùng trên dưới nghìn bảy đây mới là vùng đáy nhưng mà có lẽ nó sẽ cần nhiều thời gian nó sẽ không xuống được đây luôn tôi tôi dự kiến tuần tới MA 200 sẽ tiếp tục kéo lên đó, trong một hai tuần tới nếu cậu vàng có phi xuống thì đâu đó quanh một ờ, bảy 175x sáu x sẽ có một nhịp hồi hồi khá mạnh đấy, đó 70 100 điểm là bình thường còn trường hợp lý tưởng nhất là cậu vàng hồi lên hồi lên trước cho chúng ta bán bán ở vùng trên 1009 hoặc là vùng 192x 193x thì là lý tưởng nhất đấy ưu tiên của chúng ta là ưu tiên canh bán nhé tôi vẫn hoàn toàn chỉ một chen ưu tiên canh bán ở thời điểm này thời điểm tôi vẫn nói rồi 2.000 cộng trừ chỉ là thời điểm bán không phải thời điểm mua ngày đấy các bạn thì rất là ưu tiên mua nhưng cá nhân tôi tôi không ưu hoài ưu tiên mua tôi phân tích rất rõ lý do rồi còn thực ra tuần này là một tuần rất dễ đánh tôi nói với các bạn nếu các bạn nhớ đến cái quy tắc 5 pha mà tôi đã dạy các bạn còn ai mà không biết thì cũng đành chịu thôi bởi vì cái này là cái tôi dạy nội bộ các bạn ờ, học viên của tôi thôi tuần 5 farm thì chúng ta rất dễ đánh các bạn nhớ cho tôi nhé quy tắc tuần 5 farm tôi đã nói rất kỹ rồi Đấy. nó sẽ không chính xác 100% nhưng trong 12 tháng sẽ chính xác 10 tháng thì các bạn chỉ cần đúng chính xác đến 10 tháng kia là rất kinh khủng rồi cái này tôi đánh gần 10 năm ở tuần 5 farm rồi tôi đúc rút ra thôi thì các bạn học viên lưu ý cái quy tắc 5 farm của chúng ta nhé trên thì chúng ta bán xuống ở dưới thì chúng ta mua lên thôi các bạn cứ nhớ quy tắc như vậy nhé đó là về cậu vàng tuần tới các bạn lưu ý nhé vùng lý tưởng nhất là vùng 1825 18 1925 1930 còn nếu không chúng ta lưu ý khi dây cầu vàng điều chỉnh lên vùng 1009 giá phản ứng quanh 1009 mà yếu chúng ta bán thôi nói chung xu hướng chung là ưu tiên canh bán không canh mua đó, tuyệt đối không canh mua đó là về cậu vàng của chúng ta <clears throat> tiếp theo à, chúng ta sẽ đến với à, cặp chứng khoán và các cặp tiền tệ thì chứng khoán Mỹ xuống chung thì đang xuống đúng rồi Dow Jones của chúng ta tuần qua cũng là một tuần xuống giá tuy nhiên đó, Dow Jones MACD đã xuống dưới không rồi đang thể hiện xuống xuống mạnh nhưng cuối tuần đóng cửa lại là một phiên đẩy lên rất mạnh à, giá tiếp cận gần MA200 giá tiến về đến la 26.500 M200 M26300 thì hồi trở lại lộn trở lại 27.100 thực ra với cái cầu hồi này Dow Jones hiện nay đang trong xuống là Dow chen thôi nhưng nó sẽ là lùi ba bước tiến hai bước rồi lại lùi ba bước do vậy nếu chúng ta ở ngoài trạng thái chúng ta hoàn toàn canh tuần tới khi Dow Jones điều chỉnh lên chúng ta bán nha chúng ta lại canh bán tuần tới chúng ta canh bán đâu đó quanh 28.000 27.800 28.000 chúng ta dừng lỗ nếu giá vượt qua cái đỉnh 28.400 à, chúng ta bán nói chung là bán trên dưới 28.000 là lý tưởng còn chốt lời chúng ta vẫn hướng về MA200 thôi 26.300 như vậy nếu chốt lời chúng ta chốt lời gần 2.000 giá thì việc chúng ta dừng lỗ 3 400 giá là chấp nhận được còn nếu không các bạn quanh canh khi Dow Jones hồi lên quanh vùng 28.000 này chúng ta chờ một cây tín hiệu đảo chiều ít nhất là trên H1 nếu không trên H4 tín đảo đảo chiều chúng ta biết là có thể là một cây búa hoặc là một cây à, một cặp nến đảo chiều đấy là những trường hợp lý tưởng đối với à, Nasdaq thì cũng tương tự Dow Jones thôi à, cuối tuần lộn lên khá là mạnh Nasdaq thì hoàn toàn có thể lộn lên hồi quanh 11.500 11.600 trước khi quay xuống chúng ta có thể canh bán Nasdaq ở 11.500 11.600 dừng lỗ 200 giá còn chốt lời thì 500 đến 1.000 giá tùy theo thôi đó là trường hợp khá lý tưởng S&P 500 thì cũng tương tự Dow Jones và Nasdaq thôi S&P 500 hoàn toàn có thể quay trở lên hồi quanh 3.400 các bạn có thể canh bán quanh 3.400 cộng trừ 10 giá chúng ta dừng lỗ thì chúng ta sẽ dừng lỗ 50 giá đối với SP 500 60 giá nhé bạn dừng lỗ tôi 60 giá còn chốt lời thì chúng ta chốt lời là 100 đến 150 giá xuông chung là chúng ta chỉ canh dưới bàn canh trên bàn xuống thôi dầu tuần qua thì lại dầu là một tuần đi ngang khá khó chịu à, sau hai tuần giảm một tuần tăng mạnh tuần qua một tuần đi ngang của dầu nhưng mà xu hướng chung thì nhiều khả năng dầu sau khi test lại chen sẽ tiếp tục đi xuống thôi do vậy ưu tiên đối với dầu chúng ta vẫn là ưu tiên canh bán không canh mua chúng ta hoàn toàn canh nếu giá dầu điều chỉnh trở lại đấy vùng giá hiện nay giá dầu đang là 399 nếu giá dầu điều chỉnh trở lại 40 cộng trừ 41 cộng trừ chúng ta bán thôi chúng ta dừng lỗ uh, khi giá dầu vượt qua hai giá 43 còn chốt lời thì giá dầu sẽ trở về tầm 36 thậm chí là 33 tức là thời điểm này thì các bạn có thể hạ volume xuống chúng ta dừng lỗ cũng phải xa và chốt lời cũng phải xa thôi còn tín hiệu của giá dầu thì vẫn cho tín hiệu giảm giá thôi chưa hề có tín hiệu tăng giá mà sau giai đoạn tích lũy khi mà dịch bệnh Covid làn sóng thứ hai có thể quay lại đấy kinh tế phục hồi chậm giá dầu hoàn toàn có thể xuống giá Đối với cặp EU, tuần qua là tuần xuống giá cặp EU, đồng euro mạnh lên. Tuần tới chúng ta cũng chỉ canh bán thôi, canh hồi lên là chúng ta bán thôi nhé EU chúng ta có thể canh quanh vùng 1.1 830 850. Đó, chúng ta bán đối với lệnh tuần thì chúng ta có thể canh vùng này chúng ta bán. Đó, còn lệnh ngày nếu có tôi sẽ ra sau. Chúng ta dừng lỗ ở 100 pip còn chốt lời thì 300 pip cứ đúng quy tắc mà chúng ta làm một lệnh chốt lời thì ăn được ba lệnh dừng lỗ AU cũng vậy thôi AU chúng ta hoàn toàn canh hồi lên chúng ta mới bán hiện nay AU là đang 0.7024 chúng ta không bán ngay tại điểm này nếu trường hợp lý tưởng ra hồi lên trở lại 0.7250 đấy thì chúng ta bán là lý tưởng nhất đấy. tức là nếu giá hồi lên khoảng 200 hơn 200 giá chúng ta bán chúng ta cũng dừng lỗ là tầm khi giá vượt qua 0 7350 tôi dừng lỗ 100 giá còn chốt lời thì cũng vẫn quay trở lại thôi 300 giá AG thì cũng tương tự AU thôi chúng ta chỉ canh hồi lên chúng ta bán nhé hiện nay AG đang 74 chúng ta sẽ không bán luôn tại giá này chúng ta chờ nếu AG có nhịp hồi đấy hoàn toàn hồi trở lên tầm 76 7 77 chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 78 và chúng ta chốt lời thì 73 EG cũng vậy thôi nói chung là tất cả cặp gắn với U tuần sau chúng ta kỳ vọng U đôi SD sẽ điều chỉnh và các cặp khác đi lên cho chúng ta bán còn nếu mà nó xuống ngay thì thôi chúng ta đứng ngoài thôi không có cách nào khác cả UG biến động biên độ rất hẹp tốt nhất chúng ta không động vào không giao dịch UG U cạc thôi GU vậy thôi GU thì tuần qua chúng ta rất thành công rồi tuần tới chúng ta tiếp tục canh bán chúng ta canh bán tại đâu chúng ta tiếp tục canh bán nếu giá hồi trở lên 1.3 nhá Đó, giá hồi trở lên 1.3 thì chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 100 pip còn chốt lời 300 pip tiếp tục như vậy thôi GG cũng vậy GG thì chúng ta sẽ canh nếu giá hồi lên 1375 chúng ta bán 1375 cộng trừ nhá chúng ta cũng dừng lỗ 100 pip còn chốt lời 400 pip và CHF thì thôi chúng ta không nhìn rõ xu hướng đâu Dạ. GCD cũng thôi tiêu chung lại trong tuần của chúng ta đa phần chúng ta sẽ canh hồi lên để bán nhá xu hướng chung là chúng ta sẽ bán toàn tập nhưng chúng ta đều bán là canh hồi lên để bán thôi các bạn lưu ý cho tôi quan điểm tôi đô la index vẫn tiếp tục phục hồi các cặp tiền tệ khác tiếp tục gặp áp lực giảm giá tuy nhiên nó hoàn toàn có thể hồi lên để bán đây chúng ta nhìn chỉ số DXY đây Đó. sẽ tiếp tục bứt phá DXY sẽ quay trở lại đây vùng giá 97 98 test M200 và test cái vùng kháng cự này lúc đó nó có dừng nó mới dừng đó. do vậy DXY tiếp tục đi lên thì các cặp khác đi xuống tuy nhiên trước khi đi lên DXY hoàn toàn có thể trùng xuống nếu trùng xuống thì đây là cơ hội để chúng ta vào hàng nơi trùng như này còn nếu DXY lên thẳng thì thôi chúng ta chịu thôi DXY mà lên thẳng thì chúng ta bó tay thì chúng ta đứng ngoài có thế thôi quan điểm của tôi là như vậy chúng ta đặc biệt lưu ý kèo vàng nhé kèo vàng hồi lên Đấy. và các bạn tôi nhắc lại nhé tuần này là tuần năm pha các bạn hãy nhớ lại cái quy tắc năm pha tôi đã dạy các bạn cứ đúng quy tắc năm pha mà chúng ta làm thôi nhé chúc quý vị một tuần giao dịch thành công